Kính chào Vinh Quát Tham Ná, mến chào cô Trần Đạo, mến kính chào Maharaja, kính chào Tham Má Sú Khá, mến chào cô Sài Gòn Mưa Nắng, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Hoa Nguyệt, mến chào cô Sạng Đông, mến chào cô Cẩm Vân, kính chào Hiển Mộng, mến chào Thi Lâm, kính chào IQ em đó, mến chào cô Kim Nhung, mến chào cô Nguyên Tịnh, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào cư thiện thiền lạc kính chào ngào sắc kính chào sa tí amata kính chào người phương nam kính chào cây lá dứa kính chào chiếc tá kính chào xin ngồi nghe một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng sa thú sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đặt từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm nguyên ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con như pháp xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh quách thanh á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tâm bảo và thọ trì quy giới như pháp cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô sản đông đã mở sum và cho đạo tràng được thính pháp năm mô bích tha giá dạ hôm nay ngày tỵ siêu vào sớm mà đồng hồ con cũng còn sớm 2 phút nhưng con xin phép được à, với ngài là con à, cung thịnh pháp sư và dạ. như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp tán tâm thanh tịnh cung thịnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài tỳ siêu giảng dạy bài học ngày hôm nay dạ như pháp kính lễ cương à, tu nữ tịnh lạc quyền quan năm vào đạo tràng nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa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 đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng Tịnh Pháp Sư Đăng Đàn Thuyết Giáo Vị nơi đây tâm đạo tinh thành Ngưỡng mong tranh Pháp thịnh hành A ngưỡng cầu thâm nhập Đạo lành như lai Dạ Trước khi con thỉnh Ngài giảng dạy Bài học ngày hôm nay con xin phép được đọc phần chánh văn và dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á đã cho bài học. Bài học ngày hôm nay kinh tiểu bộ Khút Tha Cá Nikaya Itivuttaka chương 3 ba pháp phẩm 2 bài 61 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba con mắt này, thế nào là ba? Mắt thịt, mắt chư thiên, mắt trí tuệ. Này các tỳ kheo, có ba loại mắt này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Mắt thịt, mắt chư thiên, vô thượng, mắt trí tuệ, có ba loại mắt ấy được bậc vô thượng nhân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 anh đang buông bịch thời nha kính lệ đức phật kính lệ giáo pháp kính lệ tăng trung kính chào thượng tọa minh hạnh cùng chư tôn đức thân trợ tất cả quý tu lượng quý phật tử thưa quý vị hôm nay chúng ta học à, bài kinh số 61 của tập như thị thuyết của chúng ta bài kinh nói về ba loại nhãn tức là ba loại mắt tức là nhục nhãn hay là con mắt thịt mang sạch chặt khúc, hai là thi nhãn điếp chặt khúc. ba là mất uh, ờ, trí tuệ ở nhà na chắc khú hay gọi là tuệ nhãn nếu mà chúng ta nói theo tiếng việt là mắt thịt mắt chưa thiên mắt trí tuệ nhưng mà chúng ta nói theo từ ờ, hán việt đó, thì đó là nhục nhãn thiên nhãn và tuệ nhãn và ở đây chúng ta cần phải chú ý Đức Thế Tôn Ngài có đủ ba loại nhãn đó nhưng mà cái thi nhãn đó đi với chặt phú mà nếu ở đây dịch là mắt chư thiên đó thì như vậy nó hạn chế quá chúng tôi sẽ trình bày sau bây giờ chúng ta tuần tự trước hết là chúng ta nói về dục nhãn là có mắt thịt măng sạch chặt khúc có mắt thịt ở đây tức là chỉ cho thần kinh nhãn là một cái cơ quan đối chiếu với cảnh sắc làm chủ đương cho nhị thức để cho nhãn thức sinh khởi để biết cảnh sắc đó thì ờ, từng kinh nhãn hay là nhãn căn nhãn quyền nhãn xứ nhãn giới đều chỉ cho con mắt thịt hết mắt thịt này nó thuộc về sắc nghiệp kamacha arupa tức là mắt thịt đó thần kinh nhãn đó là do nơi nghiệp tạo trong quá khứ cái hình thức của con mắt mắt lớn hay mắt nhỏ mắt đen hay là mắt xanh hoặc là mắt có trồng nâu vân vân thì cái đó nó tùy theo cái sắc tố cái này nó không có liên quan đến nghiệp nhưng mà cái sắc từ cái nhãn tức là cái đồng tử con người nó có cái sự tịch anh hay không đó là do nên nghiệp có người có mắt sáng có người thì mắt lem nhem thị lực kém cho nên cái vấn đề thần kinh nhãn đó nhãn tăng nhãn quyện cái đó nó tùy theo nghiệp nghiệp tạo tùy theo nghiệp tạo ở đây đó do cái phước của mỗi người mà cái thị lực của người đó kém hay là mạnh ở trong chú giải nói rằng cái thị lực của đức phật do cái phước ba la mật mà ngài đã tạo trong quá khứ cho nên bây giờ mắt của ngài rất tinh trong đêm tối ngày có thể nhìn thấy xa một do tuần một do tuần tức là 16 16 cái số ngàn thì một vô tuần đó trong đêm tối ngày có thể nhìn thấy một cái phật nhỏ ở xa mà không phải dùng thần thông ngài vẫn có thể thấy được cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng con mắt của một người có thể lực đặc biệt bén nhạy thấy rõ thấy xa đó là do nhờ do nhờ cái nghiệp thiện cái phước mà người đó đã tạo còn người sinh ra bị mờ mắt hay là bị mù mắt đó là do nơi ác nghiệp mà họ đã tạo ở trong cái thần kinh nhãn trong cái bọn tình kinh nhãn đó cái bọn sắc này nó có đất nước lửa gió sắc khí vị và dưỡng tố cộng thêm sắc thần kinh nhĩ và sắc mạng quyền nữa như vậy tám sắc ly sắc thần kinh nhĩ, nhãn và sắc mạng quyền để duy trì cái tế bào sắc tế bào thần kinh thì uh, chúng ta có tất cả là đất sắc căn là pháp rồi mười sắc ở trong một bọn khi mà chúng ta nói đến điều này đó thì chúng ta cũng cần phải biết tại sao mà chúng tôi nói kỹ như vậy bởi vì khi mà chúng ta học về thắng pháp chúng ta nói đến mắt tai mũi lưỡi thân là chúng ta nói đến 10 sắc thần kinh đó thì 10 thì năm sắc thần kinh đó là sắc nghiệp cầm charupa rồi lại nữa chúng tôi phải trình bày như vậy bởi vì nó có liên quan đến thi nhãn người bị mù người đó không thể có thi nhãn được mặc dù thi nhãn là thần thông nhưng mà nó phải dựa vào cái nhục nhãn cũng như thi nhĩ thông là cái thính giác dầu cho nghe cái tiếng của chư thiên ở xa thì cũng phải nương vào cái sắc thần kinh nhĩ tức là cái lỗ tai còn thính vân vân thì như vậy là thi nhãn ở đây đó chúng ta phải hiểu là có mắt thần thông दीपचक्षु tất cả những cái gì nó là thị lực nhìn được xa nhìn được sắc tế nhìn thấy xa thấy được sắc tế thì cái đó đều gọi là điếp bá chắc cả mặc dù chữ điếp bán thường dịch là thiên nhưng mà ở đây chúng ta đừng có nghĩ hiểu là chư thiên không bởi vì đến với chặt khúc đó như là tôn giả Anuruddha khi ngài chứng thiền có thượng thông ngài đệ nhất về thiên nhãn điếm về chặt khúc là ngài có thể nhìn thấy xa hơn các vị tỳ kheo khác ở đây thi nhãn đó, nó có ba trường hợp do năng lực quá xanh thích Upapathika như là chư thiên dạ xoa cà thác bà atula tất cả những loài quá xanh đó họ đều có con mắt nhìn xa nhìn sắc thế, cho nên chúng ta gọi đây là một loại thiên nhãn đức trời đế thích cũng như tứ đại thiên vương các vị chư thiên đó đều là quá xanh cho nên ngài có thiên nhãn từ ở trên cổ trời tứ thiên vương hay cổ trời đấu sức mà nếu mà bảo tọa bị nóng á bảo tọa cũng đức đệ thích ở trên cõi trời đau lợi mà bị nóng lên thì đức trời nó thích ngài mới dùng thiên nhãn để xem coi bởi vì con người có cái sự kiện gì xảy ra thì khi mà thấy đức thi tôn hoặc là một vài vị tỳ kheo a la hán mà ngài đang gặp người quấy phá thì lúc bây giờ các vị chư thiên đó nếu điều đấy thích ngài sẽ hiện xuống để mà ngài giải quyết không có để gây phiền phức cho cho các ngài tiện vậy chúng ta gọi là bậc có thiên nhãn bậc quá sanh là bậc có thiên nhãn thứ hai là một người xài bồ chú sẽ chú thuật khi mà họ xài bùa xài chú thuật họ có một năng lực phi thường là họ có thể nhìn thấy được các cái loài phi nhơn ở gần đâu đó chung quanh nhưng mà cái đó thì nó chỉ à, thứ yếu thôi chứ không phải là mạnh bởi vì bùa chú có khi nó không linh thưa quý vị do cái tâm bị phóng dật hay là do cái tâm tà một người xài bùa chú mà họ có cái tà tư duy dục tư duy sân tư duy vân vân thì nó làm cho bùa chú mất linh do đó thiên nhãn là do chú thuật đó, do bồ chú cái thiên nhãn đó nó không có bền nhưng mà có một loại thiên nhãn là do nơi đắc thiền định một khi đã chứng được ngũ thiền sắc giới nhập ngũ thì sắc giới làm thì cơ là thì nền tảng gọi là chanapadaka chana thì cơ đây là ngũ thiền nhập thiền cơ xong rồi vừa xả thiền thì bị đó khởi lên một cái ý muốn một cái tác ý là ta sẽ thấy các vị chư thiên hay thấy loài ngạ quỷ thấy các loại quá xanh ở trên mặt đất hoặc là ở ở trên các cõi trời thì liền lúc đó, đó vị này mở mắt nhìn thì vị đó sẽ thấy mở mắt nhìn phải thấy chứ còn nếu mà đắc thiên nhãn ra nhưng mà vị đó nhắm mắt lại không có nhìn thì vị cũng không thấy mắt thịt của mình có vậy chứ nó cũng quan trọng lắm nó hỗ trợ nó hỗ trợ cho thiên nhãn thiên nhãn này à, nó lại có ba cho nên ở đây đó chữ đít và chắp khú mà dịch lẫn mắt chư thiên là chúng tôi ờ, không có mấy gì đồng ý là bởi vì thiên nhãn của một vị mà có thần thông khi mà đắc ngũ thiền vị đó có được thiên nhãn thông thiên nhĩ thông tha tâm thông biến hóa thông và túc mạng thông có năm thần thông đó thì thiên nhãn này cái nghĩa thứ nhất là cái thị lực mà có thể trông thấy sắc tế thấy hình dáng của các vị chư thiên hàng ngạ quỷ của các loài quá xanh và thấy được những gì muốn thấy ở xa ở cách xa mình mà có mắt thường chúng ta cái tầm nhìn là không thể không thể thấy được nhưng mà hễ có thiên nhãn hỗ trợ thì thấy xa được ở trong thân thể đạo nói rằng đi bạch chắc khú nó còn có cái loại thứ hai nữa và tha kamupaga đi bạch chắc khú tức là thấy tùy nghiệp của chúng sinh khi mà một người cái sự kiện gì đó xảy ra trong đời sống của họ ngài dùng thiên nhãn ngài thấy được cái do cái duy nghiệp ở quá khứ nó như thế nào duy nghiệp của người này trong quá khứ như thế nào thì ngài có được cái thiên nhãn ngài thấy cái đó gọi là yatha kamupanga còn một cái loại thiên nhãn nữa gọi là chú tu vapa tay nhan tức là sanh tử thông cái này cũng thuộc về thiên nhãn để mà chặt khúc nhưng mà thiên nhãn này đó, là nhìn thấy cái sự chết và cái sự ờ, tái sanh của loài hữu tình khi mà đi qua đá tá chết sanh xuống địa ngục <coughs> đức thế tôn ngài cũng thấy ngài thấy ngài biết ngài mới báo cho thập nhị kêu vua thiện giác chết sanh xuống địa ngục do trận đường thất thực của đức phật ngài cũng thấy cũng biết tùy theo để họ tái sanh chết ở đây tái sanh ở cảnh giới nào ngài thấy ngài biết hết và hậu Malika vợ của vua Vasenadi suốt cuộc đời bà làm phước bà là đệ tử của Đức Phật bà có trí tuệ khôn ngoan bà hướng dẫn cho vua Vasenadi hướng theo Phật pháp thế nhưng trong giờ phút lâm chung bà hối hận lúc xưa khi bà mà bà mới gả vào hoàng cung cho vua lúc đó chưa phải là phật tử bà đã có lần mà nói dối với đức vua chồng đức vua bác xin nó đi nhưng mà tại vì đức vua là người quá thật thà cho nên vua cả tin nên bỏ qua cái chuyện đó nhưng mà riêng hoàng hậu Melika cảm thấy hối hận và do hối hận về bà đã chết sang xuống địa ngục vua Vasenadi thương tiếc hòa hậu Malika nên sau khi quả tán xong liền đi đến chùa định hỏi Đức Phật xem cô hoàng hậu Malika chết tái sanh vì đâu Đức Thế Tôn ngài thấy rõ bằng thiên nhãn biết viết hậu America giờ phút lâm chung bị cái tâm hối hối hận như vậy cho nên đã sanh xuống địa ngục nếu mà bây giờ ngài nói thật ngài trả lời thật cho đức vua biết là hoàng hậu Velika đã sanh xuống địa ngục thì vua ông sẽ mất niềm tin ông sẽ có cái tà kiến suy nghĩ như vậy là làm thiện không có quả báo tốt cho nên đức thế tôn ngài đã dùng thần thông để ám cái tâm của vua Pasenadi ông vua đi đến đảnh lễ Đức Phật rồi hỏi thăm sức khỏe rồi ngồi nghe Đức Phật này thuyết pháp thôi rồi ông ta đi về ông ta quên hỏi ngày thứ hai cũng bị ông ta cũng quên hỏi ngày thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu cho đến ngày thứ bảy với thi nhãn thanh tịnh sư dân đức thế tôn đã thấy được và hậu ca thoát khỏi cảnh giới địa ngục và tái sinh về cõi trời đức thế tôn ngài mới thu hồi thần thông vua đi sáng hôm đó vua quyết định đi đến chùa vừa gặp mặt đức phật là phải hỏi liền chứ hổm trời sáu ngày qua cứ quên thì ông vua đâu có biết rằng là vì đức thế tôn ngài muốn bảo toàn cái đức tin của vua cho nên ngài đã làm cho xã những ngày qua ông ta quên tới ngày thứ bảy thì đức thế tôn ngài thu hồi thượng thông vua với sanh đi mới đến hỏi đức phật và hậu melika chết sanh vì đâu thì đức phật nói rằng thưa đại vương và hậu melika là người có nhiều phước báo cho nên đã được sanh về cõi trời trả lời thật như vậy mà thiệt ngày hôm đó thì bà hậu Melika sẽ được cõi trời ông vua nghe vậy ông quan hỷ quá tán tháng như vậy là phải như vậy là phải hoàng hậu Melika đã tạo nhiều cái công đức phước báo thì xứng đáng được sanh về cõi an lạc những cái trường hợp đó là những trường hợp mà Đức Phật này dùng thiên nhãn thưa quý vị cho nên ở đây đó chúng ta phải hiểu rằng đi về chắc khú là thiên nhãn đó nó có ba một là thiên nhãn có mắt thần thông hai là à, có là nhãn lực của các vị quá sanh ba là nhãn lực của các vị mà họ xài chú thuật nhưng riêng về thi nhãn đó thi nhãn mà thần thông đó thì nó lại có ba trường hợp khác nữa tức là thấy được sắc thô sắc thô sắc tế ở gần xa của các loại quá sanh thứ hai nữa là ngài thấy cái duy nghiệp của chúng sanh thấy biết được duy nghiệp của chúng sanh do duy nghiệp quá khứ như thế nào mà bây giờ sanh trở sanh lại đây phải gặp cái cái trường hợp như vậy như vậy và thứ ba là thiên nhãn là ngài thấy được một chúng sanh chết ở đây tái sanh ở cảnh giới khác do cái duyên nghiệp gì cho nên chúng ta phải hiểu rằng thiên nhãn không phải là mắt chư thiên rồi chờ khi nào sanh lên cõi trời chúng ta mới có thiên nhãn mà ngay ở trong cõi người của chúng ta nếu mà chúng ta tu tập thiền định thiền chỉ samatha phavana mà chúng ta đắc được nhị thiền đắc sơ thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền ngũ thiền chúng ta vẫn chúng ta có được cái thiên nhãn để chúng ta thấy được nhưng mà thường thiên nhãn mà các vị thinh văn đắc chứng thì các vị đó thấy được cái chư thiên thấy được ngạ quỷ thấy được hình sắc của của các loài quá xanh các vị thấy được như vậy nhưng mà riêng về thiên nhãn mà thuộc loại tùy sở nghiệp thì cái đó đó các hạ thinh văn ít có người bị được biết tới ít có vị biết nhưng mà nếu có biết chăng thì biết hạn chế cho dù ngài xác lợi phất đi nữa ngài có thần thông ngài cũng đắc được luật thông cũng có thiên nhãn nhưng mà ngài không có biết được cái duyên nghiệp của của chúng sanh đâu. ngài tiếp độ cho vị tỳ kheo xuất gia thường thì các vị tỳ kheo những thị nam tử mà xuất gia do ngài sẽ là phật hướng dẫn thì ngài à, dạy cho họ cái pháp thiền theo cái cách của ngài à, ưa chuộng cho nên ngài dạy cho vị tỳ kheo đó về cái quán thân bất tịnh nhưng mà vị tỳ kheo này thực hành cái đề tài đó đề một thiền quán đó trong một tuần lễ đầu mà không có ứng chứng gì cả do nó không có hợp với trình độ bởi tôn giả Sarutá ngài không có biết được cái tiền căn khi mà ngài dẫn vị tỳ kheo đó đến Đức Phật thì Đức Phật ngài biết được vị tỳ kheo này xưa kia trong quá khứ đã 500 kiếp liên tục làm người thợ kim hoàng tức là người thợ chuyên mài dũa ngọc và đá quý và chế tác ra các loại nữ trang bằng vàng bằng bạc cho nên cái tâm nhìn tỉnh tướng nó quen rồi bây giờ mà cho niệm quán thân bất tịnh thì nó không có không có tác dụng được đức phật đã biết như vậy ngài mới cho vị tỳ kheo đó đi một cái ngõ khác sau khi đi dạy vị tỳ kheo đó sau khi phật tử xong ăn ăn sau khi đi phật tử ăn xong trở về ngươi hãy ra ngoài bờ ra ngoài hồ sen trước cửa chùa Chetawana ngồi đó mà ngắm nhìn bông sen nở thì lúc bấy giờ đức phật trong hương thức ngài đã dùng thần thông tạo ra cánh những cánh sen hồng đẹp nở rộ dưới ánh nắng trong cái cơn gió mát sóng gợn lăn tăn làm cho tâm vị tỳ kheo này cảm thấy khoan khoái dễ chịu vị này nhìn cảnh vật hữu tình và nhìn cái màu sắc của hoa sen nó đẹp làm sao đâu hữu tình làm sao đâu thơm một lần sau đâu lúc đó vị tỳ kheo đang mải mê ngắm nhìn các hoa sen tươi đẹp thì lúc bây giờ trong hương thất đức thế tôn ngài đã dùng thần thông làm cho hoa sen đó nó nhanh chóng úa tàn đang nhìn thấy màu hồng tươi như vậy đó thì tự nhiên nó ngã màu trắng nhạt rồi nó màu trắng khô và những cánh sen nó rơi lụng lả tả chỉ còn lại gương sen rồi từ cái gương sen màu xanh nó chuyển xanh màu vàng rồi màu nâu rồi nó khô héo nó bị cọc xuống vì cái sự biến chuyển quá nhanh như vậy cho nên vị tỳ kheo này với cái tư tưởng tuệ quán vị đó nhận diện ra được cái cái lý vô thường để chạy tụ và vị đây chính là là hán quả thì chiều lại tôn giả sẽ là phất ngài mới đến để người dẫn người tỳ kheo đó về và đức phật đã xác chứng về cái quả vị mà vị tỳ kheo đã chứng đạt được chưa kịp theo mới ngồi bàn bạc với nhau <clears throat> ôi phật lực vô biên vị tỳ kheo đệ tử của tôn giả Sariputta chính tôn giả Sariputta còn không biết được cái tiền nghiệp của cái tiền căn của vị này để dạy cho đề mục thích hợp đắc được đạo quả mà đi đến đức phật thì ngài đã dạy cho chỉ trong một buổi là đã chứng quả la hán đức phật ngài ngự đến tại giảng đường ngày hội các vị tỳ kheo mới trình bày đức phật về đề tài mình đang thảo luận thì đức phật ngài cho biết rằng biết được cái trình độ căn cơ của chúng sanh bằng thi nhãn thanh tịnh đó thì cái này là phật phước cái này trình độ của vị chánh đẳng giác chứ không phải là trình độ của hàng thinh văn cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái sanh tử thông thì các ngài bị giới hạn nhưng mà tùy nghiệp vãng sinh đó thì cái đó thi nhãn này chỉ có bậc a la hán chánh đẳng giác như là ngài mới tỏ tường còn phần lớn thì các vị thinh văn các vị a la hán thinh văn mà đắc được nhãn thông ở trong ngũ thông là các ngài thấy biết được chư thiên hay là ngạo quỷ như ngài buồn liên ngài đi từ núi lên thú xuống ngài dùng thiên nhãn ngài thấy có các loại ngạ quỷ hay 24 loại ngạ quỷ ở giấc dơ giấc dưỡng trên núi hoặc là trong xuống triền núi hoặc là những khu rừng rậm lại đi với ngài lát lúc đó ngài mừng Ly ngài mỉm cười thì ngài binh đô lát Bindola chán ngài mới hỏi hiền giả cười cái chi thì ngài một ly ngài mới nói rằng khi nào mà về đến ở Ratagaha trước mặt Đức Thế Tôn thì hiền giả hãy hãy hỏi tôi cái cái đó để thỉnh Đức Thế Tôn ngài ờ, trình bày cho biết thì khi về đến chùa Wilawana đánh lễ Đức Phật xong thì ngài Binh Đô Lá Chá ngài mới đặt lên câu hỏi này hiện giả quan lên Mokalana từ trên núi Visakuta đi xuống hiện hiện giả mỉm cười là hiện giả trông thấy cái gì mà hiện giả mỉm cười thì ngày một liên ngày mới cho biết rằng ngày với thiên nhãn ngài cực cát thứ ngạo quỷ các ờ, ngài thấy được những cái chúng sanh kỳ hình dị tướng đang sống trâu nổi giấc dưỡng chung quanh đó lúc bây giờ đức thế tôn này bảo rằng này các tỳ kheo đó là các cái chúng sanh ngạ quỷ bê tắc những chúng sanh này xưa kia vừa thành đạo thì như lai đã thấy rồi nhưng mà nếu mà lúc đó như lai nói ra thì không có ai tin nay đã có mối quan lên đó thấy tức là có cái người làm chứng thì như lai sẽ giảng về các loài ngạ quỷ rồi ngài mới giảng về 24 loài ngạ quỷ này trong lục tạng có ghi rõ lắm thưa quý vị thì ở đây chúng ta thấy rằng là thi nhãn mà thuộc về có mắt thần lực để mà nhìn thấy sắc tế của các loài xanh đó thì a la hán kinh văn cũng vẫn có vẫn có được đó là chúng ta nói về thi nhãn bây giờ chúng ta nói đến tuệ nhãn gọi là nhà chặt khúc hay là nhà nó chặt khúc cái chữ nhà đó hay là chữ nhà ná chúng ta đều xài được trong hai nghĩa chúng ta xài được hết nhà nhà nó chắc chắc khú chữ bà nhà bà nhà chắc khú ở đây trong chú giải giải thích thì cái này gọi là cái trí tuệ mà thấy được tâm tướng thứ nhất anh nhà nhà anichanti panyapiti dukkhang dukhanti nhà anatta panyapiti vô tận tức là thấy được vô thường biết được vô thường biết được khổ biết được đây là vô ngã Lakhana Dito Yatha Safawa Patiweta Lakhana Akhalita Pavieta Lakhana Cái này gọi là Gọi là tuệ nhãn Như vậy khi mà chúng ta hành thiền quán Mà chúng ta tùy quán vô thường cha, Anicca, Nupassana Dukha Nupassana, Anatta Nupassana tức là đạt được 16 cái tuệ minh sát đó. trong đó có những cái tuệ như là samasana nhana tức là tuệ quán phổ thông thấy vô thường khổ đau vô ngã thì cái đó gọi là gọi là tuệ nhãn nhưng mà ở đây đó chữ tuệ nhãn còn có nghĩa là asawak nhana sankhata panya tức là cái tuệ đoạn trừ lậu hoặc đoạn trừ các lậu hoặc cũng gọi là tuệ nhãn hay là tuệ thấy được tứ đế cha tu sách chát đất thì thì nó cũng là tuệ nhãn thấy được tứ đế là thấy như thế nào như ở trong bài kinh thâm mắt chắc cấp của Watana chỗ mà chắc không Udapa đi nhà năng Udapa đi nhà Udapa đi cha Udapa đi Alopo Udapa đi Thích nhãn đã phát sanh trí đã phát sanh tuệ đã phát sanh minh đã phát sanh quang đã phát sanh sanh khởi biết cái gì biết rõ là đúc khăn ariya sanh chăng biết đây là khổ nhãn sanh trí sanh tuệ sanh minh sanh quan sanh biết khổ thánh đế này cần phải biến tri lúc khăn Ariya Sacham Parinyai Yanti là biết cái khổ thánh đế còn phải rồi à, nhãn sanh trí sanh tuệ sanh minh sanh quan sanh biết cái gì đúc khăn ariya sanh परिज्ञातान्ति khổ thánh đế này ta đã biến tri rồi tức là đã thật sự chứng được rồi thì như vậy đó tuệ nhãn phát sanh thấy tứ đế qua ba lưng mười hai chuyển ba lưng mười hai chuyển hay ba luân là hai thể tức là ba luân sách trăng sách chân nhà nó cái chân nhà nó và cái tân nhà nó đây là khổ khổ cần phải biến tri ta đã biến tri đây là tập tập cần phải đoạn trừ ta đã đoạn trừ là sáu đây là diệt đế việc đấy cần phải tác chứng ta đã tác chứng là chính thì đây là đạo đế đạo đế cần phải tu tập pha quê tappa pha quê tappa ta đã tu tập viên mãn gọi là pha quý tâm thì như vậy là 12 như vậy thì cứ ba tiếp bảy của tăng là ba lưng Dwalasakarang là 12 thể thì trí Chathum Udapadi Nhana Udapadi Panya Udapadi cha Udapadi Aloka Udapadi qua ba luân 12 chuyển như vậy đó thì chúng ta gọi đó là là vay nhà Vanya Chakhu nếu mà chúng ta học Phật pháp đó thưa quý vị chúng ta đọc sách nhiều chúng ta hiểu nhiều đó thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ rõ biết cái kiểu này dễ lắm ở đây có một cái một cái đoạn chú giải <laughs> rất là lý thú thưa quý vị là chú giải này lý thú ê tê xuống là cho trong những cái nhãn đó, đó trong ba cái loại nhãn đó mang chắc chắc khúc và đế tăng nhục nhãn tức là mất thịt đó, thì nó thuộc về cái pháp hy thiểu cái pháp hy thiểu là pháp dục giới bởi vì thần kinh nhãn là sắc sắc thần kinh sắc thần kinh nhãn là là sắc quấn thuộc pháp dục giới đích và chất khúc mà hắc cà tăng tức là thiên nhãn ở đây nó thuộc về pháp đấu đại tức là nó thuộc về thiền chức cho nên ờ, cái chỗ này đó quý vị đi về chắc khú mà hát cà tăng cái chỗ này mà tại sao chúng ta nói là đi về chắc khú không nên dịch là con mắt chư thiên bởi vì ở đây thưa quý vị chư thiên không có đắc thiền làm sao mà gọi là đáo đại được làm sao có tâm có thiên nhãn đáo đại mà thiên nhãn được gọi là pháp đáo đại là bởi vì thiên nhãn nó thuộc về nó thuộc về cái tâm thần thông do ngũ thiền cho nên itarang apamanang còn lại tức là panya chắc khú đó thì apamanang là vô lượng như vậy nếu mà nói nói theo đầu đề tam đó barita thamma mahakata thamma apamana tham đó thì nhục nhãn là pháp hy, hy thiểu thiên nhãn là pháp đáo đại và tuệ nhãn thì nó có phần thuộc về pháp vô lượng tức là chỉ cho cái tâm siêu thế sắc chắc sachaku rupang nhục nhãn nó là sắc pháp itarani arupani còn hai loại nhãn khác tức là thi nhãn và tuệ nhãn thì nó thuộc danh pháp hay gọi là phi sắc à, arupani phi sắc bây giờ mà đọc chú giải thấy nghe mấy cái này đó quý vị chúng ta mới thấy cái giá trị của của cái việc mà chúng ta học thấm pháp học thấm pháp cho nhiều lên rành rẽ thì chúng ta đọc chú giải chỗ này là chúng ta không có gì trở ngại cả hãy chúng ta có cái vốn từ Bali rồi thì cộng thêm cái tri kiến thắng pháp nữa thì cái này dễ hiểu cũng như khi mà chúng ta nói đến mang sách chắc phú điếp và chắc phú lupiya Lubiani, Sasawani, Rupa Wisyani. Nhục nhãn như thi nhãn đó thì nó thuộc pháp địa thế là hữu lậu cảnh giới hữu sắc Itarang Anuttarang Còn tuệ nhãn thuộc về siêu thế Siêu thế Anasawang là vô lậu chưa tu sách chát Visayan Đó thuộc về phẩm vức tứ đế Cái đối tượng của nó là tứ đế bởi vì ờ, tuệ nhãn là thấy được tứ đế cho nên đối tượng quý sa giá ở đây là đối tượng còn ờ, đối tượng của dục nhãn thiên nhãn là cảnh sắc rupa quý sa già ní mang sắc chất khu ập gia cà tăng nhục nhãn nó là pháp vũ khí bởi vì nó là sắc pháp Dipachakusiya Kusalang Siya Abhyakatang thì nhãn thì có thể là thiện mà có thể là vũ khí Bởi vì nếu mà thiên nhãn thông mà thuộc về thông thiện Tức là ngũ thiền thiện á Thì cái đó được gọi là thiên nhãn thông thiện Còn thiên nhãn thông mà thuộc về tâm tố khi nhãn thông của vị a la hán thì gọi là pháp vũ khí cũng thế tà tha pa nhà chặt khúc cũng thế tuệ nhãn thì có thiện có vũ khí bởi vì à, tuệ nhãn mà thuộc về tâm đạo thì đó là là thiện là pháp thiện của sa lăng mà tuệ nhãn mà thuộc thuộc về tam quả siêu thế thì nó là pháp vũ khí thêm nữa là bằng sắc chắc khu kama quá trà răng nhục nhãn tức là thần kinh nhãn mắt thịt đó, thì nó là cái pháp dục giới kama quá trà răng còn điếp và chắc khu rupa quá trà răng thì nhãn ở đây là nó thuộc về sắc giới bởi vì đắc ngũ thì sắc giới mà thần thông thuộc sắc giới itarang lokuttaranti còn uh, tuệ nhãn thì thuộc siêu thế evamadi vipaga veditapa cái sự phân loại về ba cái loại nhãn nó là như vậy phải hiểu như vậy dễ quá thôi, không có khó nếu mà phật tử chúng ta nghe pháp đó, mà chúng ta cộng thêm cái kiến thức mà học cái dược pháp đó cho rành rẽ thưa quý vị khi mà trình bày đến đâu thì quý vị sẽ sẽ hiểu đến đó đơn giản vậy thì uh, hôm nay chúng tôi chỉ trình bày cái bài kinh 61 với ý nghĩa vậy thôi các Phật tử chúng ta cũng hãy ôm nhắc lại để chúng ta nhớ chúng ta biết chứ đừng có học pháp mà trí tuệ chúng ta cái trí tuệ bóc vế khi mà chúng ta đang ngồi như thế này bóc vế nó nằm ngang chúng ta để cái cái à, quyển sách hay là chúng ta để cái vật gì ở trên cái đùi cái bóc vế của chúng ta được mà đứng dậy thì rớt hết chúng ta phải làm sao cái trí tuệ chúng ta như là cái thao lật ngửa vậy đó chứa đựng nước đem đi đâu cũng hoặc là như cái ly đựng nước cố gắng và hy vọng rằng các vị sẽ được uh, tiến hóa bây giờ thì uh, chúng ta hồi hướng nghỉ xin uh, ờ, cung thỉnh thượng tọa minh hạnh quan hỷ chúc phúc phước báo chư rụm nam mô bổn thầy và tu sa pa mang lăng ra khan tôi sa pa de và ta sa pa bu de nội phá quê na sa đà sa thi phong quanh tui tê bằng vật tu sập và mang lăng ra khan tôi sa pa de và ta sa pa ham ma nội phá quê na sa đà sa thi phong quanh tui tê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 đã còn định chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp và chúng con kính tri ân chư đài đức tăng kính mời quý phật tử